Hết các ông Nero Blue chiêu mộ người chơi mới cực đã. Tặng hộp quà tăng thủ khi vừa tạo nick mới, mới được những phần quà hỗ trợ người chơi mới, nhận hàng triệu ngọc xanh miễn phí, nhận không giới hạn. Game có nhiều tính năng mới độc lạ, đội ngũ admin update liên tục. Tải game tại neroblue.com và chơi cùng mình nha. Mua nick, mua vàng, mua gift card lên ngay gablue.vn. Đặc biệt, random 20k, 50k, random 100% trúng thưởng. Gablue.vn, shop game lớn nhất nhọc Rồng Blue nơi hội tụ các chân chơi. Ngọc Rồng Blue.vn nhập nick tự động giá tốt. Đầu video thì mình sẽ tổ chức giveaway quay 1500 thỏi vàng cho anh em nha. Thì bước 1 là anh em đăng ký kênh cộng nhấn chuông thông báo này. Bước 2 là anh em like video cộng à, like cái comment mà mình ghi ở dưới phần bình luận nha. Và anh em xem video của mình trên 3 phút để đủ điều kiện nhận giải nha. Bước 3 các bạn anh em comment tin nhân vào cộng server này. Bước 4 là like video của mình đủ 500 like và mình sẽ chọn năm bạn máy máy và bạn 300 thỏi vàng nha. Nhớ là xem video của mình nó càng lâu thì tỷ lệ trúng nó càng cao nha các bạn và bây giờ thì mình sẽ chọn ra ba bạn may mắn để trúng giải trong clip trước nha thì ba bạn này thì inbox zalo cho mình để nhận giải nha thì à, bạn đầu tiên đó chính là bạn à, gia thế này ok bạn thứ hai đó chính là bạn à, thanh sang bạn dbc ba này bạn cuối cùng đó chính là bạn lợn vàng nha thì những bạn này inbox zalo cho mình để nhận giải cho nhanh nhé ok rồi thì vào video ngày hôm nay thì mình mang đến cho anh em một con siêu phẩm thì nộp gần cả hơn trăm triệu vào ngọc rồng blue đó anh em ạ à. đấy thì anh em nhìn em biết à nào không anh em đó thử coi thì con hàng này thì à, phải nói là top của bên server blue thì top một trên đất nha các bạn thì con trái đất này thì à, nó là cực kỳ vip luôn thì các bạn nhìn thì các bạn biết rồi đó còn à, trúc mio các bạn thử vào nhìn vào cái số ngọc hồng của nó thì các bạn biết nó là bao nhiêu phải đúng không nhìn vào số ngọc hồng thì các bạn không hiểu rồi đó 1 triệu 042.920 ngọc hồng thì uh, nạp chắc cũng cỡ ờ, trăm triệu vào game để mà nó có được cái số ngọc hồng này đó các bạn thì không có đùa các bạn đâu tầm ngọc hồng này thì ờ, nộp ờ, rất là nhiều nha thì con hàng này thì mới đua top sự kiện xuân để mà lấy cái cái cái vip này các bạn nè thì cái vip này thì nó phải nó, nó đầu tư gần 50 triệu vào để nó có được cái vip này các bạn đó là dân chơi đại gia khi mà chơi game ấy thì con hàng này thì đồ thì sử dụng một cái sách uh, blue 01 8 sao và gần 9 k 3 nó là cực kỳ là vip rồi đó thì um, mấy món đồ thì các bạn cũng uh, xem xem cái kênh của mình thì các bạn cũng biết mấy con hài rồi thì uh, đây là một cái um, con hàng nó là mát pin ở bên ngọc rồng blue về chữ đất rồi nha thì uh, xe ra thì không bày nhưng mà chữ đất thì nó là con hàng này gọi mát pin thôi thì cái đăng thiết thì 141 phần trăm thì cũng khá là ngon 8 sao cái đăng thiết này mà không ép được ngọc sư nha các bạn nhưng mà ép được ngọc sư thì nó là bá cháy bỏ chén luôn đó thì ờ, có một cái búa Mioneer với số đánh là 8% và 7 năm khí mạng thì một số bạn sẽ hỏi tại sao là cái ờ, búa này này thì không có kiếm 10% ờ, sức đánh mà là chỉ có 8% thôi thì các bạn đừng có vội nói như vậy các bạn hãy nhìn xuống cái phần sức đánh pháp sư đi ha thì sức đánh pháp sư phải nói là cái này cái này phải nói là cực kỳ là mát pin luôn làm sao mà có thể tồn tại được một cái búa Mioneer với sức sát thương chí mạng là 12% và sức đất pháp sư 5 12% nữa các bạn tức là sao tức là cái này là nó là mát pin về trái đất luôn rồi đấy các bạn nó là full mát pin mát mát pin mát mát pin luôn con hàng này thì uh, cực kỳ là mát pin luôn các bạn phải nói là bốn viên uh, ờ, chi mạng và bốn viên sức đánh thì mát pin cái trong là các bạn ép 1.000 viên ở pháp sư thì mới có được bộ viên một cái một cái uh, lần nó như thế này các bạn à. cực kỳ là bá luôn và con bé tuần lộc này thì cũng cực kỳ là bá các bạn bảy viên sức đánh pháp sư các bạn à, chim mặt pháp sư chứ là bảy viên các bạn đậu xanh cái tỷ lệ cực kỳ là may mắn luôn các bạn what the fuck sẽ đánh con bé này thì nó vĩnh viễn nó mát rồi mà nó thêm được cái pháp sư 21 phần trăm thì phải nói là mát pin luôn về nhạc ngọc thì nhạc ngọc là một cái một cái chín cho đánh 10 phần trăm thì cực kỳ ngon bông tai có sự đặc biệt này quả en Jitsu này ba sao phượng hòn lửa kẻ tình nhân nói chung nick này đủ hết lúc bạn không thiếu con mẹ gì cả nào có trăm triệu vào game thì nick này thì bán ra chứ cũng có mấy chục triệu các bạn mình nói thật đấy giá trị hơn ngọc rồng online nhiều luôn đấy thì con không bé xà đi các bạn bé này là bé vĩnh viễn bao phần trăm nha các bạn thử nghĩ đi cực kỳ là bá luôn con bé này như là top có đấy các bạn ơi nó sẽ đánh pháo sư 12 phần trăm thì à, bà năm sẽ đánh à, bình thường thì cũng khá là ngon các bạn à, nick này thì à, có thêm một cái à, sách à, blue à, 03 nữa các bạn chung là khá là ngon luôn để mình kiếm cho bạn xem ha đầu ta đây cái này đã chín blue hai này chứ cái ra 11 blue một nữa này đấy cực kỳ bá luôn các bạn có đang nhìn gì nó thời này và đây là cái búa mà các bạn hỏi mà nếu mà các bạn có hỏi thì tại sao cái búa này 10 phần trăm mà không sai tại vì sẽ đánh pháp sư với lại à, chi mẫu sư bạn nó yếu quá nên là mình quyết định là mình xài cái búa Mionia này nha đó thì cực kỳ là phá luôn các bạn ngoài ra thì nick này thì có cái à, một con bé mà basic sigma này các bạn thì con bé này thì sẽ đánh pháo sư tặng 15 phần trăm luôn cực kỳ là ngon nhưng mà thôi kệ đi các bạn có chơi đâu đó và được một con bé xạ điêu nữa thì con bé xạ điêu này thì nó hơn uh, 10, uh, con cái nick này các bạn là 3, 15 phần trăm sức đánh pháp sư còn sức các bạn còn cái con bé kia là tặng tới 20 phần trăm lận thì là mình sẽ xài con bé kia ha và um, nick này thì có hai Geno vĩnh viễn này đấy cực kỳ là ngon luôn set blue ba đủ sáng luôn các bạn cực kỳ là bá luôn các bạn tạo xanh cái nick này nó là đầu tư cực kỳ ghê luôn có 20 nương vĩnh viễn này thì cái này thì mình sao cho bạn xem thôi chứ cái nick này thì không còn gì để bạn cãi nữa các bạn cực kỳ vip luôn đó nhìn các bạn nhìn thử một triệu ngọc hồng đó bạn thấy uy tín không cực kỳ uy tín gì nữa mình thấy ngọc hồng nhiều cũng ghê các bạn thật sự rồi đệ tử thì 180 à, tỷ các bạn phải nói là mát pin con đệ tử này thì gây 15k 469 các bạn nó là biết nhất ở bên ngọc rồng bao lâu luôn ấy thật sự các bạn một sách thủy diệt 8 sao này bạn xem đi đó nó bá vải trưởng ra radar 12 cấp 4 này cái này thì lên đội chuyện máy hồi đâu nhưng mà lên làm gì đúng không đó và cái thằng geno sẽ đánh 12 trăm này thì nếu có điều kiện thì sẽ kiếm cái nào mà khoảng 15 à, đến 24 là sẽ đánh các bạn có một chuột nó bá luôn ha và một cái ngọc nhà ngọc cấp 9 nữa này đấy thì tử thì Galip Kame Thái Dương Khỉ mát pin luôn clip này nó là không còn cái gì để nó mà nó mát được các bạn ạ à. bạn thử nghĩ coi bộ đến trên này thì giá trị nó sẽ bao nhiêu tiền nè rồi nick này để đua top mình lấy cái VIP à là 40 40 45 50 triệu gì đấy. Và thêm cái răng Zeno nữa thì tiền không là tiền luôn các bạn. À, cái trưởng à, phải nó đầu tư phải ngày đêm đốt bánh cái thứ nữa thì mới được cái VIP. Rồi thử nghĩ coi. Thì sẽ còn item thì mình tới đánh cho bạn xem ha, dưỡng này. Đấy, tầm 212 triệu. Ủa sao nói cùi vậy ta? à, để mình à, xài cái con bét phượng bét à, à xà điêu đấy ôi ôi kb 240 triệu các à. bạn rồi mấy cái nick nào bây giờ đi xem boss thì lụm đồ luôn các bạn ạ nè tiếp tục nha ủa rồi mình mà bé sẽ đi vô 270 triệu các bạn quá không quá cực kỳ luôn thật sự các bạn nick này thì phải đáng rất là đáng để chơi đáng để mua mà, tại vì nó quá là vip đi các bạn có điều kiện đó, thì mua những nick như này về chơi này thì là khoảng 50 à, triệu thôi người ta đầu tư trăm triệu ta bán lại 50 triệu thôi các bạn hứng thấy ok không hứng thú thì mốt ngay đi chơi luôn các bạn cực kỳ là ngon luôn thật sự đó rồi cam em 45 triệu và bó, vào à, quái nha các bạn vãi cái trưởng thật rồi bây giờ thì mình sẽ đi à, cam em con bớt thằng hủy diệt cho các bạn xem ha rồi, hôm sau thì mình sẽ làm clip à, mình ôm bớt thằng hủy diệt liên tục uh, 3 ngày thử coi nó rơi được những món đồ gì ở bên uh, cặp rồng uh, mình luôn nha các bạn ok thằng thiên sứ quýt này ôi trời mấy con boss này thì uh, ăn như như dễ ộm luôn mà ơi ok mình sẽ đợi nó còn hai hai trăm năm mươi triệu di chuyển phát kame xin dưỡng ơ à, được phát lỗi à ui rồi anh cất rồi bạn ơi <laughs> ôi rồi còn sao lên là 60 triệu thì không có được phát trưởng không ăn luôn vậy rồi xong ớ mà nó ăn kìa quá được phát ảo thế nhờ nghe bị ảo à <laughs> nó ăn luôn cái con boss thằng thiên sứ các bạn ạ tự nhiên hay sao thì dạo này thì Adam Minafix cái tỷ lệ mà nó rơi um, Ờ, đồ hủy diệt các bạn rất là ít rơi luôn nhưng mà vẫn còn rơi nhưng mà khá là ít chủ yếu là rơi hai sao ba sao thôi đó thì các bạn à, nào mà say này cũng chăm chỉ một tí tại vì bây giờ đồ hủy diệt nó khá là hiếm lạ rồi nên là đồ bây giờ thấy nó cũng tăng giá các bạn thì các bạn có điều kiện để các bạn cứ đi sang à, đồ hủy diệt à, kiếm ngay cái game với vip chơi cũng được mình thấy khá là ok đấy rồi bây giờ thì uh, tiếp tục là đi uh, vuốt con thằng hủy diệt rồi thôi các bạn thì con này thì 2 tỷ HP thì nó cứ bay bay hoài đánh nó lâu không à. ạ nếu mà con nào nó xuống dưới đất thì đám nó nói các bạn chưa tới năm vay mình, mình có cầu thiên kim à có cầu thiên kim được gần 400 triệu luôn không quá được phất các bạn thử nghĩ phải bánh thế này bá thì các bạn ạ à. mình thật luôn ấy các bạn có điều kiện múc cái này về chơi nó cực kỳ ngon luôn nếu mà là 50 triệu bạn mua các bạn inbox cho thằng Lê Nguyễn TV các bạn nó bán luôn ấy mình nghĩ như vậy 50 triệu thì nick này nó cực kỳ ngon các bạn các bạn có điều kiện thì múc nó về chơi cũng được và lý này top một trái đất ở mưa ở, ở ngọc rồng blue luôn rồi không phải là toàn bộ server nữa mà là ngọc rồng blue luôn đấy nếu mà con nick trái đất không tiếp phương thì mình cũng chịu mà thấy cái này viết cực kỳ rồi rồi nha má cành trưởng trưởng phát là xin con boss các bạn đợi đánh gì 240 triệu ấy xong cái mình trưởng phát ăn luôn mấy xe dài nó đâu làm gì đâu <laughs> ok thì cái nick này thì có kinh kỳ thì nó cũng khá là bá luôn các bạn đạn xanh chơi game cực kỳ là ngon rồi bây giờ thì uh, đợi nó rơi xuống xong rồi cái mình di chuyển mình camera phát sinh luôn con boss ha đấy mình đi cay lắm ơ con boss lỡ nó bay ra ngoài map luôn rồi phải trưởng à má anh niên này chơi sao nó bay ra khỏi map luôn rồi là sao mà ai ơ anh niên này bay xuống đi được hết được heo bay xuống bay xuống rồi để mình trốn này đã hợp lý luôn bây giờ cái di chuyển rồi. rồi camera xin <laughs> quá là dễ dàng luôn bạn quá là dễ dàng để mà ăn được con boss ở bên ngọc rồng blue với con thằng này luôn rồi tiếp tục với lại ờ, đợt tiếp theo này các bạn hy vọng là sẽ rơi đồ hay gì ha ôi ôi cực kỳ là ngon lành cành đào luôn các bạn có tiền thì múc cái này về chơi ôi sồi, không còn gì bàn luôn thằng thiên sứ đúng không để tí nữa tầm bốn để tí nữa thì mình ờ, rảnh thì mình đi qua cầu kinh kỳ thử coi được bao nhiêu sát thương ha nãy trên tầm bốn năm triệu bạn à, mình chưa tới cầu kinh kỳ không biết là có nên đầu tư sẽ coi còn cây chơi không à mình thấy cũng khá là ngon ấy còn cây chắc có 800 triệu ha <laughs> má bá thật sự các bạn ok thằng thiên sứ đúng không thằng thiên sứ này Trời bây giờ cứ đợi nó tầm khoảng 250 triệu camera di chuyển các an luôn đấy các bạn thật sự này quá gọi người an không nha 460 triệu này cuối rồi còn 56 triệu của cầu kỳ rồi xin đồng nhiên hay sao nha thì nếu hàng quá cầu kinh kỳ thì được tầm khoảng là 400 triệu các bạn bái được phất má cái này mà có cái set x2 có cả kim kỳ nữa tiền tám tầm tám năm triệu ha vãi cả nồi nước nào mà thành cái set có gọi nghi quá gọi nghi phát tám trăm cổ các bạn phát được heo mà chuyện gì đang xảy ra vậy anh em bắt học phi tám trăm triệu ồ quá còn cái tám trăm triệu thiệt đó anh em ạ bá thật sự luôn vãi cái tèo ạ à. nếu như mà nick nào mà có xét quả cầu kinh kỳ gấp hai lần thì quả cầu kinh tám trăm triệu thật sự luôn đấy thế nhưng mà được cái gang um, thằng uh, blue uh, blue uh, hai anh em à blue hai blue ba nhỉ ừ nhưng mà ở bên <laughs> mình quên mình liệu các bạn ở bên ngọc đồng uh, blue thì nó không có cái xét qua còn linky nếu mà có thì nó báo quá rồi nhầm nhầm anh em ơi cái gì thông cảm mình nha <laughs> mình tưởng ngọc rồng online là mình giờ mình không có chơi sách còn kia bên này cứ nhầm thì ở bên ngọc rồng blue thì chỉ có ít hai chi mạng rồi ít hai choáng và ít hai cà thôi mé liều luôn này má nếu có có còn kỳ hơi bá đó các bạn ơi rồi vị trí này rồi trưởng trời ơi anh em thấy gì chưa nghe hủy diệt what the hell ơi kìa dễ tiêu mấy niên ngày chơi ha <laughs> ok xin nha trời ơi gan hủy diệt về đây gan hủy diệt trái đất đi ha à, có đồ hủy diệt luôn cực kỳ ngon ui sội gì đây gan năm chín ba ba vải gan cây cù bắp bạn à các bạn thôi thì ờ, đưa được cái cây này phải nói là cực kỳ là mãn nhãn luôn rồi ok thanh niên kêu tv đúng không đó cho lên luôn ha ok các bạn nào xem clip của mình thì cho mình xin like ý cơ nha clip mình tới đây thôi chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha bye bye